cái mà mình phải hiểu những cái quy tắc ngày mai tất cả những chế độ vô thần mà nó có ngã cái ạch ra nó biết luôn đó nha à, nó biết là à, ngày mai nó sẽ à, chết bữa nay nó cũng vẫn nói nó hùng mạnh tin mình đi kiểu nó vậy đó thì à, quý vị nói vậy khi Việt Nam thay đổi không có cái gì mà đổ nát bằng cái của họ để lại để mà sửa đổi cho những thế hệ sau đó là đạo đức không còn đừng nói chỉ tiền bạc là chuyện nhỏ cái đạo đức nó có cái đạo đức người ta nói mới nghe được cũng giống như ngựa rằng vậy đó đố ai mà thuần phục được mà kể ngựa rằng ngựa rằng nó chướng lắm ngựa thường á mình còn dạy ờ, ờ, nó còn biết nghe lời cho nên nước việt sau này nói thì quý vị bề, bề trên nó cũng đã tính cho mình cũng để lại rất là nhiều nhân tài âm thầm ở trong kia họ muốn thay đổi nhưng mà không biết sao họ thay đổi họ chỉ chờ và giờ cơ vận thôi cho nên cái đài của mình đây á, là cái đài trực tiếp từ ở ờ, bề trên xuống là thiệt lời thật việc thật cho nên cái đài này á, là của thời đại này nói đâu là chúng đó Mr. Trump quay lại chúng không chúng luôn á mà thời đó ông xuống là là ở phía sau là đảng cộng hòa mạnh là chúng rồi bây giờ mình nói việt nam á bây giờ đi vào từ từ đi vào ngõ cục ngõ cục phải làm gì du thân lại <laughs> không có ừ, thì nó sẽ có chứ thí dụ như người ta nói ở ờ, việt nam ngày mai sẽ sáng sủa không có thì chưa bao giờ nói đừng nói rồi trước khi đức thầy xuất hiện trước khi về việt nam là việt nam từ từ đi vào ngõ cục ở đây quý vị có gửi nhiêu tiền về á, thì cứ gửi để mà cứu được bà con anh em mình bệnh được cái gì hay cái đó chứ bệnh là bế tắc á cơ vận đi vậy mà con người sao cãi được nếu không tự nhiên cái đột xuất bây giờ hết xăng bữa hổm hết sài gòn bữa nay hết luôn tới hà nội nữa xăng mà hết thì cả bất cứ gì nó cũng sẽ hết luôn hết quán bún hết à, à, à, quán bánh quán chè luôn cho nên kỳ này á, cái đám thổ tả nó không có lên comment nó chửi mình nhiều tại bây giờ nó trúng lắm dùng trăm trong thời nó chửi chỗ rồi nó hổn dữ lắm làm gì lượng viên nó mấy chục ngàn đứa mà <laughs> ý là mình muốn gửi một cái thông điệp rất là mạnh để cho mấy đại ca ở bển á đừng có suy nghĩ để mà chống trời nữa mà phải suy nghĩ làm sao để đoàn kết dân tộc chứ hải ngoại về ý là chỉ vậy thôi chứ không phải mình ngồi đây mình rảnh cái mình à, <coughs> chồng ta giận phải không tại vì khi cái gì mình nói bất nhí ý người ta người ta đều ghét hết nhưng mà chẳng lẽ 3 năm không nhìn thấy sao đúng không người mà có lì cỡ nào nữa cũng phải ngồi phân tích coi có ông nội nào ông nói trúng chật một cái ông thương mình ông mới nói đúng không bây giờ nếu mà không thương thì không nói nữa là làm sao thì thì phải coi lại đừng ghét mình nha mình phải uh, nói kích tướng để cho ông thay đổi miễn làm sao đưa 6 triệu người này về một cách bình bình an ngang thì lúc đó là bingo là ai cũng vui vẻ còn cứ uh, bây giờ uh, trong lòng người bên Việt Nam người có tiền cũng không có dám ra ló đầu ra làm ăn cũng giả bộ uh, nghèo khổ cũng giả bộ uh, nói tôi không có tiền còn người nghèo á thì cứ đi lang thang đi xin việc làm công ty mỗi ngày nó dọn ra hết nó không có còn Việt Nam nữa một quốc gia như vậy thì làm sao mà lên nổi còn đi mượn tiền của thế giới không có ai cho mượn hết có người hỏi à, White Star ở à, White Star con giỏi nghe bắt đầu bỏ dấu này chú Kiệt cho con hỏi khi Phật Di Lạc ra đời chú Kiệt về Việt Nam xong việc bên đó chú Kiệt có quay lại Mỹ không đi đi về về nhưng mà xác thì chắc bỏ lại uh, à, nuôi cấm Việt Nam <laughs> thì cũng đi đi về về thôi tại vì trong tương lai nước Mỹ này nó có một cái trận đại ông thủy nước Cali này mình còn ngồi ở đây ông nữa nhưng Việt Nam không bị cho nên thôi trốn bển chắc ăn <laughs> Seattle, Vancouver, San Francisco tại nó nằm trong cái the ring fire mà bấm trên mép đi ở trong nguyên thành phố sông phan nó, nó đâu có cái chân đâu nó, nó giống như là nguyên thành phố nằm nhân trên bọt vậy đó nó không có cái foundation có thể thiên long sơn mình ở gần đây á lúc đó nó tách rời khỏi đất liền là nó thành hòn đảo thôi rồi ờ, quý vị nên nhớ ngay chỗ mình ngồi nè San Jose khoảng 100 năm á, nước lục lên tới đào thao luôn á có nữa cái này là à, gọi là giống như so với trái đất á cái thành phố này nó không có vững bền có làm việc lái tàu với ờ, San Francisco cái ờ, San Francisco cái ông ờ, ông ở dưới biển á, ông gọi là giống như mình ông nói cái tên dài lắm mà mình dịch cho dễ hiểu ông giống như là à, bộ trưởng bộ coi về về đất đất đai của cái trái đất mình à. mà ông là người dưới nước dưới long cung ông nói ngài có biết không bây giờ ai có đi qua cầu gơn ngay cũng thấy cái đó cái bệ nó bự thiệt bự đúng không mình nhìn còn không không hết nữa mà ông nói hồi xưa nó có chút xíu giống như cái hồ nhỏ vậy đó mà giờ từ từ bự ra vậy cái sang phân cô bê của mình đó tức là ổng cai quản cái vùng nào đó là ít nhất cũng cỡ mấy triệu năm á tại đất nó mỗi ngày nó nó, nó khác nhau nó nó chạy đi ổng nói mình mới biết Nguyễn Văn Thọ hỏi có nên mở nhà máy Michael Hoàng không sư phụ thì à, bề trên cho mình biết rồi đó cái bài sắm cơ cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước thì cái bài sấm cơ nếu mà tin sấm cơ thì uh, ai mà <laughs> còn nếu tin cái đài của mình từ nay mình gọi cái đài này đài thiên đình nha cái đài thiên đình này đã à, ba uh, bốn năm nay rồi nói chuyện nào chúng chuyện đó thì uh, coi lại nếu tin thì cứ làm chứ giờ cái cờ nào đi uh, đi đoàn kết dân tộc được sáu triệu người đi mang lá cờ nào để đi mượn tiền của uh, World Bank với IMF ờ, mang lá cờ nào để cho Mỹ nó cho mấy công ty mạch đi vô hai thách đi vô Việt Nam mang cờ nào để mà à, cho mình khác với cờ của Phúc Kiến hiện nay là cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng là cờ Phúc Kiến đó. mình phải có khác một chút mang cái lá cờ nào ba dòng máu người Huế là cũng giữa là cái màu đỏ giữa cái người nói chuyện lưu lót như bắt trọng là tiếng bắc nói sao thằng không biết trọng thế à, đại khái là tiếng nam mà cái rô phải không là cái cái màu đỏ cuối cùng thì ba dòng máu là ba miền còn người việt nam mình là da vàng chứ không phải là da nâu hay là da đen như ờ, indo hay là phi đủ không thì đó thì đâu có lá cờ nào mà ý nghĩa đó nữa mà cái quan trọng nhất là để cho mỹ nó có lòng tin kìa tại thằng mỹ nó cũng giống như là một cái ờ, thượng nguồn của nước vậy đó nó mở ra thì nước việt giàu lên nè nhưng mà sau này giàu đừng có mưu mô phản phế như kiểu ờ, anh tập mình nghe có tiền chút xíu là phản cũng giống mình giúp bạn bè giúp ai á cho mượn tiền đến lúc mà họ giàu họ phản thì thì anh tập bệnh cũng vậy tự cái tội phản cho nên bây giờ người ta mới cho đi luôn á thế đừng có phản là là ngon rồi tội phản phế việt nam mình đừng bắt dứt là được giờ bắt cười cười quá có cái bài này rất là quan trọng hồng tàn giữa mùa xuân tức là mùa xuân này ha màu hồng á, là tượng trưng cho ở Việt Nam mấy đứa màu khăn hoàng đỏ là màu hồng rồi hồng quân rồi Mao Trạch Đông cũng hồng cái gì cũng hồng hồng thì hồng tàn giữa mùa xuân nè hồng tàn giữa mùa xuân mọi vật đều xanh tươi khắp nơi vang rền chuông mỏ nghe bài cũng vui hết là lấy chuông cái mỏ đánh cha con ôm mừng trước ngõ tức là mấy cái ngõ hẻm Sài Gòn á việc chiều về á, ôm mừng trước ngõ mình à, à, đón à, từ phía trường về phải không tâm thiên nhất về đi vô mấy cái ngõ hẻm cha con ôm mừng trước ngõ nam bắc trở lại xung vầy hiện giờ nam bắc á, là không có thuận nhau ngắm ngầm nhau không tin nó xuống tổng lên dư quán là kiếm người nam làm việc trong đó không ra mấy cơ sở đội là còn người bắc không à nhưng mà sau này là phải cả hai người nam người bắc đúng không chứ không phải một miền bây giờ họ phân biệt ghê luôn á nam bắc trở lại xâm vầy việt nam hạnh phúc từ đây minh dương trở về dựng nước cái này cũng nói cái câu này minh dương trở về dựng nước cũng giống như cái câu mà chớ nóng nảy sân chi hư việt phải để chờ thời vua kiệt hữu thì cái bài này là có một vị khác nha còn cái bài kia xuân hạ tác quần thư là của đức thầy viết thế nào vậy cao đó trăm mấy ok cái đoạn trăm ba chín còn cái bài này là của một vị à, thánh khác à minh dương trở về dựng nước thì có hai cái trở về giống giống nhau á anh hùng ra về lần lượt anh hùng có nghĩa là mấy bác ô lâu nay chịu khổ rồi phải không thì ở trên đó đức thầy dí mấy người ô mà à, học tập cải tạo á rồi có con cái lớn lên hải ngoại đó rồi từ từ đi về việt nam á thì gọi là mấy người đó là anh hùng không phải anh kỹ mình nghe kỹ mình anh hùng cái hùng rơm hùng thiệt á ừ. anh hùng ra về lần lượt dựng lại có đồ phục hồi trần nghiệp có nghĩa là hồi thời nhà trần á, là dân làm chủ à, dân làm chủ chỉ à, người nào có tài có đức lên à, lãnh đạo quốc gia thì mới gì ví như thời nhà trần vậy đó dựng lại có đồ phục hồi trần nghiệp dẫn nước bình an bờ cõi gian sang an cư lạc nghiệp bài này là quan trọng trong cái mùa này mùa xuân này nè đấy sáng thời bạc có uống nước trả lời cho Nguyễn Nhân Thọ là nên đó nghe nhưng mà giờ mình chỉ cần mai miếng vải vàng thôi mình không có <laughs> mai dính vô cái mình cắt ba miếng giải đỏ để à, chỗ góc khác sẵn đến lúc mà tại quốc gia một phút là không có cờ không được đúng không lúc đó muốn bán giá nhiêu là ta cũng mua nữa tại ta vui vậy đó xài tiền đã cái lá cờ mà mà năm bảy chục năm mà chưa nhìn thấy lại cho nên lúc đó bán một cái chừng tỷ ta cũng mua nữa <laughs> giàu luôn á nhưng mà phải mai để riêng thì lúc đó mình gáp lợi lẹ lắm nên chơi chiêu dạy ta làm giàu dạy trên online nữa <laughs> xíu lầm đó. nhưng mà người mà mai đầu tiên ấy, chắc là mấy ông mấy ông bộ trưởng mấy ông mai trước tại mấy ông biết trước lúc nào mấy ông hồi xưa có một lần ở trên mấy vị về nói á, là khi mà chế độ thay đổi á, nó còn lẹ hơn 75 nữa à, tại vì 75 mình còn phải lấy đồ lên nóc tổng lãnh sự ờ, của Mỹ rồi ba chục thăng đi ra ngoài đại thất hạm đội còn lấy còn mấy ông bây giờ là sẵn sàng rồi ở mỹ thì à, mua nhà cửa đàng hoàng con cái bên này mấy ông à, qua ly thì à, sẵn rồi cho nên mấy giờ ở trên mấy gì nói mấy ông đi đi còn lẹ hơn là là là trước 75 nữa trong câu bạn có nói cho nên mai nhà bác thọ quý vị biết á, mình ngồi đây á là bữa sinh sinh sư phụ cũng bị bắt lỗi <laughs> kiểu nào cũng bị bắt lỗi nhưng khi bài chính thiên là cha đã nói mình rồi thì cũng có à, gần đây à, nhận mới đệ tử để mà bảo quản những cái tài sản của thiên đình ở mỹ đúng không cho nên giờ lên mạng đó, à, mình không dám xin cái phụ nữa xin <laughs> bình thường đi còn ngoài muốn nói kiểu gì cũng được là phật dân trên mạng khó tánh lắm Phương Quang Nhị hỏi Mình làm sao tiếp phúc xúc biết được người tốt người xấu Mình nhìn cái mặt à, mỗi người á Tâm lộ tướng mà đâu khó nhưng mà phải tu tập Thì nó mới sanh ra một chút xíu trí tuệ Tự nhiên mình nhìn biết hết rồi không có khó nhưng mà người nào mà ngồi thiền giỏi á người ta nhìn ta biết ai hết còn người bình thường thì chỉ cần à, ngó mắt ai mà liếc nhiều á để ý <laughs> mà đa số con họ thiên là ai cũng hiền hết trên mẹ nói giờ có giữ nó gì cũng độ hành hiền à, ờ, lừa cái tâm lại Thiên Tiến Ngân nói bác ơi con thấy mọi người đưa dấu thiên tâm cho bác điển Vậy con ở Việt Nam được bác điển thì có hiệu lực không bác? Điển hay uh, à, điển mà cầm vô á, thì dĩ nhiên uh, người mình có điển không? Bảy dòng hào quang là có điển dữ lắm, điển mạnh lắm thì cầm vô gì thì cái đó nó sẽ sáng sáng cái đó, đó là một chuyện khi mà bóng tối á à, trong vô vi mấy con ma nó nhìn thấy phát lên hào quang thì nó né còn nếu mà nhìn tối thui thì nó lủi vô nó khác nhau chỗ đó nhưng mà cái chủ yếu á, là ờ, à, mọi ai á, mà ngồi gần đây nè thì là mấy chữ gì hộ pháp mấy ông đang đứng hai bên đây nè mấy ông thấy ai bị gì là mấy ông cũng gỡ được rồi à, nghiệp hay là bị trượt hay là bị gì á là mấy ông ở đây mấy ông giúp cho nên đúng ra đó mà mình mà làm đúng cái phương cách đó là chỉ có cái bà phải kêu mọi người niệm phật rồi mình phải nói đàng hoàng tại mấy vị cần cái comment comment là phải nói ra miệng à, tất cả các quý vị có mặt hiện diện trong phòng ở đây à, ngồi im <clears throat> và mình cùng niệm câu phật à, câu à, niệm phật này nam mô gì gì đó đại khái chị sẽ nói sao rồi đây là một cách chữa bệnh tập thể nếu mà đúng ra phải làm như vậy mỗi lần mỗi thứ bảy ở đây đúng không nhưng mà tại sao mình không làm sao vậy <laughs> làm bị chửi nữa mặc áo này à, áo vest người ta cần mặc áo vàng người ta mới làm được cho nên ờ, cho nên chị phải năn nỉ mấy vị tôi không có nói được nhưng mà mấy vị cứ giúp đi giúp giùm mỹ làm ơn nhưng mà nói ờ, người tốt nó mới lên đây ta ngồi ta bỏ thời gian lên đây phải không lặn lội rồi đường xa rồi mấy vị cứ gỡ trượt ra đi gỡ nghiệp giùm đi chứ còn ở việt nam nó đúng ra đó là cái công thức đàng hoàng thì trong cái khoảng khắc đó, là mấy vị bay chuyển chuyển chuyển vô đầu nhưng mà mình phải niệm mình phải xin tại vì nghiệp của chúng ta chúng ta không xin mấy vị ờ, đâu có làm giùm cho mình được nhưng mà khi mà mấy vị kể nể kiệt á mấy vị sẽ làm mình phải niệm đàng hoàng nam mô gì à, thường á, nếu mà đúng á, mình phải là niệm gì nghe nam mô nhất thiên thiên ngọc hoàng thượng đế tức là trên trời có ba sáu ông trời lắm mình nói nam mô ngọc hoàng thượng đế biết ông nào nhất thiên thiên nghĩa là một ông trời tối cao nhất đó không? mình mình xin cái gì mình phải xin cha trước thì cha mới ban lệnh cho mấy vị thần đứng đây mấy vị thánh đứng đây trị bệnh tập thể cho nên giàu có năm nghìn người mười nghìn người thì cũng xin trị bệnh được hết á nhưng mà lâu nay á, là mình uh, trị bệnh âm thầm tại vì mình lộ liễu quá chúng chửi mày là ngốc mà sao chị bệnh được mình, mình trả lời làm sao <laughs> khó lắm à nó dễ chúng sanh tâm tánh cương ngương cương nghi lắm không phải dễ mà cho họ hiểu rồi sao mình à, khấn mẹ nam mô nhất nhất hoàng thiên đại thánh mẫu nghĩa là mình khấn hai cái đó tức là ngoài kia đó tất cả những vị bồ tát những vị thánh mẫu có muôn trùng thánh mẫu hàng nghìn thánh mẫu bây giờ ai cũng kêu mẹ là phật mẫu duy trì nhưng mà mẫu duy trì có nhiều lắm thì mà địa mẫu là trái đất nhưng mà kêu mình đúng tên mẹ mà mẹ hiểu liền là cái đó trong tất cả các mẫu bên bên cõi nào cũng có mẫu hết mà mình muốn kêu mẹ mình là cái đó lại tranh giải việc từ nhỏ vậy chứ giờ xưa đâu có biết cứ nói mẫu mẫu tiếng <laughs> gì mẫu dạ yeah. nó ờ, mổ tim rớt chân rồi ờ, lại bị ờ, rung tay chân rồi mất trí nhớ nữa mà nó đi làm hãng điện là hai chục năm rồi nó bị xe đụng cái là nó giờ nó nằm luôn giờ mổ người bên cạnh hết rồi bây giờ không biết phải làm sao bây giờ xin cho nó quy y đó là nhiêu tuổi rồi chị năm nay 68 cả đời đó trong năm loại em nói kiến cận phải không yeah. Dạ. nó kiến cận đời <laughs> phải mà đừng kiến cận em còn đậu nổi bây giờ đến lúc này mà giàu cho có quay tâm phải quay tâm cho thật chứ không phải đợi đến lúc mà mình ờ, bị như vậy rồi mình mới quay tâm mấy cái gì cũng ở trên từ thôi à nhưng mà cũng vẫn chấp vẫn giống chính phải không chứ còn mà ờ, ăn thua con người của mình xuống trái đất này mình quên hết mình xóa hết cũng giống như mình đi vô thi quốc tịch thì thi ờ, lên lớp mình đâu có biết đề thi đâu nhưng mà cái tự tánh mình hiếu học mình làm hơn quá thì mình sẽ thi đậu còn những cái loại mà, mà kiến cận những cái mà năm thứ mình thường nói đó là họ quên họ chấp họ không bao giờ tin có trời có phật có tâm linh và đồng thời họ không bao giờ tin một người tuy là bề ngoài là mặc áo này nhưng bên trong không phải áo này hoàng bào áo giải che thân nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng hồi xưa ông chặn trình ông đã nói rồi nhưng mà con người á, nói nói nghe cho vui vậy thôi chứ cũng không có hiểu nữa tại vì họ không cố tình để mà hiểu nếu mà uh, họ hiểu á, thì trước khi cái ngày đụng là ngày nào á từng nào à, cách đây cũng à, sáu năm mấy rồi đó là mấy ờ bị nằm luôn tới bây giờ lúc đó nó còn đi được sáu năm mấy là núi thiên long sơn có rồi không chịu lên núi lên núi là đâu bị đúng không lên núi biết cha biết mẹ biết phật thì làm gì bị tức là cái nghiệp á, mà nó đổ á, nó cũng y như là là một cái tiệm nail mà đến khi mà bị covid đóng cửa mình không có tiền để mình trả tiền ờ, thuê mình vậy đó mình không có ờ, giữ trong xe saving đồng nào thì y như người không biết phật không biết ờ, pháp không biết tăng không biết thượng đế là ai đến lúc mà nghiệp nó đổ là cái rầm xong tao cho đi thêm ba dòng nữa ba dòng có nghĩa là trong từ lúc mới sanh ra cho tới lúc mà bị đụng mà là một đống nghiệp ăn một đống đồ sống sát sanh đó thì là đâu có cơ hội đâu mà làm mất kiến cận lúc đó đó là đầu thai thành thú ta phải trả trả mạng lại cho tụi nó nên rất là quan trọng cái báo thân này một ngày còn uh, hơi thở còn sống được thì ráng gán mà uh, ờ, quy quay đầu còn bây giờ chị xin cho em cái tên rồi em ờ, lên núi em khánh tên của ổng á dạ. để, để để gửi tên vô trong cái hay là đưa cho đúng vô cái số điện thoại trên mạng á dạ. ừ. thì em khánh được thì hay nói mỗi lần mà xin cho mấy người này á là quý vị la dữ lắm trên la là mỗi lần á, bị à, bị trừ trừ điểm á. Dạ. Tự vì nó không vợ không con mà bây giờ thấy nó nằm một chỗ không có ăn uống gì được chỉ có ăn cháo thôi à. Sao mấy tuổi mà không có vợ? à, từ hồi nào tới giờ có vợ cứ ở nhà anh đem đâm quá rồi người này lấy vợ người kia lấy vợ nó thì chỉ là à, thích à, đi ngao du thôi à chắc ông này không sợ cứ vợ tốn tiền gì chắc vậy đó <laughs> chắc vậy đó là, là tánh nhiều không không kỹ á dạ cho nên à, ờ, sợ cứ vợ tốn có, tiền có thể, nuôi có thể vợ là như vậy có giới thiệu nhiều người nhưng mà rốt cuộc không lấy ai rồi cái à, sợ vợ à, chặt tài sản làm đo cho nên mua nhà gì á <laughs> cuối cùng vậy đúng vậy đúng cuộc rồi. đời phù du vậy đúng rồi. nhiều lắm ngoài đời nhiều lắm kiến cận nhiều lắm họ tính rất là thực tế tôi khổ tôi đi học tôi à, làm lương tôi mua nhà rồi ngu tôi cứ vợ ờ, tôi đang ăn chơi thôi đại cưới lỡ như à, bà chia tài sản làm đâu thì tôi mất nhưng là tính tới tính lui tính xa tính gần chúng sanh vô biên thời nguyễn độ thì cái con à, thiên tấn kiện official này nè ra đời là một đích độ những người này tại vì mẹ nói thời nay iPhone 14 không bữa 15 nữa đó con người quên hết quên luôn nhân lợi nghĩa chí tính húng hồ chi tâm linh trời Phật họ đấu tin đâu họ chỉ tin thực tế không à mà trong khi các vị hiện hữu một triệu phần trăm luôn á chuyện tiếp xúc thường xuyên luôn mới nãy chạy lên đây nè kia nó kìa ngày nào cũng vậy gặp mấy vị hoài thiệt triệu phần trăm mấy vị rất là à, trên trời á sau này hồi xưa á, chị hiếu kỳ phải không tại chúng này quên hết cái học hỏi học tại sao à, phải chừa mấy người ác lại như à, Putin hay Tập Trung Bình hay là những lãnh đạo mà giữ dằn đó sao không cho mấy ông đó ép được đi ở trên nói không phải tại nguyên cái trái đất này á nó là một cái nguồn máy của những cái thế ờ, cái thể chế vô thần và nó đi vào sâu vô trong cái tâm con người khi tâm con người bị tà đó cả chúng ta bị tà thì mình cần có một những cái người đi xả nghiệp cho trái đất này thì muốn cho làm sạch sẽ là trái đất này cho trong lành mọi người hiền hòa là tất cả chúng ta phải tu để mà xả cái trượt của cái quả địa cầu này từ ờ, đen kình kỉnh luôn á rồi từ từ mình mới phóng ra cái hào quang ánh sáng ở trong mỗi con người của mình thì lúc đó nó mới sáng giống như giờ, giờ mình đang lên dân số là 8 tỷ rồi đó chứ không phải 7 tỷ nha 8 tỷ người mà giống như 8 tỷ con ờ, bơm bướm thì đêm chăn gầm 30 đi mà không có con bơm bướm nào mà có bóng đèn hết thì cái thiên tâm sẽ làm cho mỗi con bơm bướm từ từ nó sáng ra thì lúc đó đó hết cái màn vô minh này chứ không phải là do lãnh đạo nha mình cứ đổi thừa mấy ổng phải lãnh đạo chứ là xả cái nghiệp rồi xả nghiệp cho trái đất mình dạ thưa thầy à, ờ, khi con bằng kiệt với bác con đâu có thầy đâu kêu à, okay. bị chửi nữa um, con có ờ, từ từ từ San gần gần lên à, từ San Diego đến đây với có hai người bạn San Diego hả dạ với lại có hai người bạn ở New Mexico và người bạn ở ờ, Arizona tới đây mà xin thầy làm um, ờ, lên viếng Thiên Long Sơn làm sao mà cho um, sư sư huynh sư tỷ gì ừ, dẫn lên viếng viếng Thiên Long Sơn hôm nay hoặc ngày hôm mai được không? đó ở đây chút để coi thử. Dạ. Tại vì phải có người lái xe lên đó. Dạ. Chứ người thường không có lên được. Nếu lên được mình đâu ngồi đây làm gì? dạ. Nhỏ này rất là tù túng đúng không? Bực bội Lên trên kia người ngồi cục đá có gió mát Có chư thiên đi vòng vòng Ai muốn đi đâu đi ai muốn ngồi nghe tán ngẫu thì nghe Mình đây giống tán gẫu thôi Mình tán gẫu thung kia đã hơn gió rồi Bóng cây rồi nữa Giống như xưa vậy đó dạ. Đây giống như trịnh trọng quá không ai dám hỏi vậy hết dạ, Đây giống như xưa rồi đó hả? Không có gì xưa hết chứ không có bình thường Chẳng qua microphone này ra tiếng thôi Rồi mấy cái máy quay phim này này nọ đồ chơi mà Dạ thưa, thưa thầy để cho con thu hết can đảm để xin thầy à, thì thôi đừng kêu thầy mấy tuần trước thầy truyền tâm ấn cho con thì như vậy gọi thầy là đúng rồi hả thầy có truyền tâm ấn cho con truyền ở đâu uhm, cái ờ, chỗ um, um, đường business drive á nói nha thầy chỉ cho con ngồi thiền nữa để ờ, chỉ truyền tâm ấn là dở cái nó lên đây chưa có giấu mà có bụi à, tóc ờ, thôi nhưng mà trên video con nói là nghĩa là mình vẽ kìa dạ thì bây giờ thầy vẽ cho con nên là mình vẽ nó mới dính vô cái chán cái chán đâu có đâu nó dạ, không có vẽ mấy ai cũng vẽ đâu à, với lại thưa thầy cho con xin làm đệ tử của thầy để như vậy là để cho con tu học ừ, cho nó coi như là có uh, nhiều motivation hơn và là để để, để con... nào nếu mở cổng lại đó mình tính. để để bây giờ mình nói chuyện nhiều... khác đi chưa có khi nào để mở vàng đi còn mở vét <laughs> chưa tính. con không mở này là đâu. mình chỉ uh, giao duyên trao đổi ý kiến với thông báo tin tức cập nhật và ở trên thôi hiện giờ là mình đang ở à, vậy đó quay phim lên để mà thông báo à, thế giới sẽ xảy ra gì mỹ là gì việt nam đang đi ngõ cụt à, tất cả những cái à, tà thần vô thần à, các mác Lenin sẽ bị chìm chìm xuống đáy biển đó là đang thông báo vậy để cho các lãnh đạo mọi người chuẩn bị tâm lý chứ giờ họ bị sụp cái rầm dân mình cũng khổ á thà họ sụp từ từ quá không biến chất từ từ dân mình cũng đỡ lắm cái sụp cái rầm dân nổi loạn này sao giống như nhà không có cha đâu được quýnh nhau sao đâu được cho nên bề trên cho kiệt lên thông báo cho mấy đại ca bệnh còn những người mà gieo nghiệp nhiều quá giống như giàu quá mà giàu trên xương máu của nhân dân á thì bắt trọng là giống như à, à, đốt củi đốt lò nhưng mà bề trên bắt trọng cũng giống như thiên lôi vậy búa gầm tụi này bóc lột của dân phải không là búa <laughs> mỗi mỗi cô một búa búa búa, à, búa ăn quyết biết dưỡng bữa giờ đâu bắt tiêu ta ở trong danh sách có vượng á ở những đại gia bển ai muốn biết mình có danh sách không nhắn tin cho kiệt kiệt nói trước cho để mình né dạ. không tôi có cái danh sách mà người đời không có chỉ có à, con có với bắt trọng đang có hai người có hai danh sách tại cái đó là <laughs> nó có cái nghiệp của nó mà bên này mình có một danh sách bên kia bất trọng đang có danh sách tại vì làm một lượt thì nó náo động cái thị trường phải không phải làm từ từ từ từ đó bởi nhiều người cũng đang hy hửng lại đó mình đang thấy mà cái mình phải hiểu là kênh này từ đầu cho tới cuối tới ngày hôm nay là gần hơn 3 năm vẫn là bất nhất nói sao có đó có nghĩa là cái thời này là thời tận thế cuối cùng của hạ quân là mình nói trong theo à, là văn chương kinh điển nhưng mà thật sự là thời tận thế của cái thời mạt vận này về chính trị thì à, tất cả những chế độ vô thần cộng sản của các Mark Lenin đó sẽ à, sẽ không còn trên thế giới nữa hồi xưa đó năm 1985 hay 80 gì đó lúc mà à, bề trên đó, tức là trái trên đó, cho liên, liên bang soviet sụp đổ trừ là bốn 40 dù thì trong đó Trung Cộng Thế ngày hôm nay Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn đại khái Thì hôm nay bốn cái dù đó đã không còn nữa Thì lúc đó thế giới gọi là thời vàng kim, thời Thái Bình Nhân tài Việt Nam trên thế giới bắt đầu mới những cái thật, những cái thiệt Mới tồn tại, còn những cái giả dối sẽ qua đi Mà bắt đầu từ 3 năm về trước, bắt đầu con Covid giết 7 triệu người Thì là cái mầm móng hòa bình và cái mầm móng của cái thời vàng kim đã hé lộ lên từ ngày đó rồi Mình đã đang vào một cái giống như cái đường hầm Đường hầm còn chút xíu nữa thôi khi mà bắt đầu à, kịch động lên covid rồi chiến tranh rồi à, trung cộng bắt đầu muốn bành trướng đường tôi lụa rồi đó rồi bắt đầu bị phanh phôi ra hết thì cái mầm móng hòa bình đã đặt để ở trên trái đất này rồi cho tới ngày hôm nay mình sắp sửa nó vẫn còn nha nhưng mà từ đây tới ngày đó cũng còn một thời gian vài năm á, mà mình từ đây tới mấy năm nữa mình sống như thế nào mới là quan trọng chỉ biết trong cái đời này nè là sẽ xong hết hội anh tài tức là hội Long Hoa sẽ mở trở lại rồi à, những cái gì sấm cơ của Đức Thầy xưa ông nói á chừa lệnh đóng dừa lại cho mấy à, mấy cao đồ à, ngang lì hả dám mạo phạm nói động tới tại vì họ chỉ chấp theo cái ngã của họ chấp theo cái học vấn thay đổi đi còn kịp Thế là Phật còn ai hỏi gì nữa không nãy giờ không biết bao lâu rồi mình giảng chưa xong chưa ta ở này chỉ thử máy thử âm thanh bữa nay thôi sao ờ, đúng là tôi phải gọi ông là sư phụ á à, rồi à, trên mạng mình cứ ờ, kêu nhau theo tuổi à, thì à, ngoài ờ, tôi có một chút nữa. ý kiến như thế này nói nói nếu mà sư phụ mà không cho tôi kêu bằng sư phụ thì kêu bằng anh kiệt được không được được okay. ừ. chứ nếu nhỏ thì tôi lại mang ở bắc á người ta kêu là mấy người nhỏ tuổi là anh đúng không cũng được á thực tế tôi thấy anh nói rằng trong dư trong cái cái cái những cái comment á họ nói rằng nếu ai gọi ông bằng sư phụ á, thì à, họ nói như thế nào tại họ nhưng mà tôi thấy ví dụ thôi như cái chị này cái lòng của chị muốn gọi ông là sư phụ đâu có gì lạ đâu bởi vì cái lòng tôn trọng tôn kính của chị cũng như tôi thấy rất nhiều người ở đây nếu bây giờ có thể nói ai công nhận ông thì là sư phụ cứ giơ tay thử lên đi để cho tất cả đó càng càng nhiều nói thì cái này là cái đúng của người ta bởi vì người ta không phải là người vô minh mà người ta nói cái điều đó đó chẳng những tấm lòng mà là cái sự tôn kính nhưng, nhưng mà, mà nhưng mà mình có cái luật không automatic trên mấy chục triệu người mang họ thiên thì cũng đã là về về mặt tinh thần á, là mấy vị đã ghi trên trời rồi còn cái cái đệ tử mà lo nhoi này á là để tưới nước tưới cây rồi lo ăn uống khi mà ở núi Long Sơn mình trở về lại còn cái bác này ở San Diego đâu làm mấy chuyện đó cái đó hai chuyện khác nhau về mặt tâm linh đã là đệ tử rồi còn về mặt mà nấu ăn bác ở dưới San Diego mà mình tiến nhận đây để mà giúp việc phải phục vụ dạ. hai cái khác nhau cho con cho cho con làm cái việc ở xa làm được như thử liên lạc viên đó làm gì? liên lạc viên đó là tại vì um, cái cái thực tế là <laughs> thực tế là con kiếm cái con đường mà để tới đây uh, nó cũng cũng khó khăn uh, con muốn uh, gọi là uh, lead, uh, giúp mấy cái người nào uh, họ muốn đây mà dễ dàng hơn cho nên như mình họp lại nhiều người với nhau để cùng một uh, lái xe từ đó tới đó hay là đi hotel với nhau đại khái là liên lạc mình phải có một cái người đứng ra là uh, uh, uh, trung tâm để mà họ có thể liên lạc dễ dàng ờ, vì bản thân của con uh, gặp nhiều cái khó khăn thành ra con là ở, xa ở, xa đó ở xa mà muốn tới đây đó thì hôm nay là đi lạc nè đi lên chỗ uh, Fremont để xong rồi bắt Hiếu bác mà chị xuống đây là, là chạy ngược chạy xuôi tại vì không có ai mà để có cái cái số mà mình gọi mà họ họ sẵn sàng để uh, trả lời thì bây giờ con cũng muốn à, bỏ thời giờ ra để giúp những cái người nào mà gọi lời những cái cái cái người mà cần cần cần có cái cái sự liên lạc chặt chẽ hơn tức là mai mốt mai mốt mà ở trên kêu tiếng đăng kiệt con đi xuống senegal à, để mà họp mặt bà con chắc là dưới chắc có người này chạy lăn tăng lo ừ, dạ cái đó thì là đương nhiên rồi nhưng mà cái chuyện bây giờ internet rất là dễ phone rất là dễ có nhiều người ở tiểu bang khác mà nói bây giờ một mình tới ờ, bây giờ ăn ở mà tôi có một mình đi có một mình như thử con tôi đi có một mình à thì nó khó khăn hơn ờ, nếu mà có hai ba người họ rủ nhau đi mà mình hút họ up để nói ok con người đó muốn đi tháng đó tháng đó bây giờ uh, together từ cái city đó thì lái xe tới rồi rồi nếu mà hotel book together để cho mình mình mình uh, sự, à, mình, mình làm cho hiểu hiểu hết dạ dạ cái vấn đề là thiên thiên tâm á là không muốn ai tốn tiền hết dạ. tại tiền già mình lãnh đâu có nhiêu giỏi lắm ngàn bạn dạ, đúng không gán giữ nhìn sức khỏe đi xe đò lên bốn chục đô phải không lên đây ngồi ở đây thì à, cũng là cũng là tốn tiền đó mình không thích nên mỗi lần mà tổ chức nói chuyện mình trong đợi chỗ này là hình như sang nhất đó nha <coughs> với cái chỗ bữa hổm khách sạn Ramada ông kia ông cho free nha tại vì cao âm thanh á là phải tốn tiền cái ông hỏi <laughs> không cần âm thanh ở ờ, cái ông âm thanh thôi à, không tính tiền tại âm thanh là phải tính tiền ngàn còn bữa là mình free cho nên cái gì cũng free mình mới chịu còn là tốn tiền phiền lắm người tới nghe là mình giống như trao đổi ý kiến rồi thầy nữa là chết tôi tôi lên mạng đó nghe là có... tí thôi nha góp ý thôi góp, nha góp góp hồi nãy cái cô đã nói là đúng đó cô thầy là truyền tin còn cô là làm cái ngành về truyền giáo tất nhiên là cô đi vào San Diego cô sẽ lập lên một cái hội là một cái hội nhỏ để mà khuyên các chị em có nên vào đạo à, Thiên Long Sơn à, Thiên Long Thiên Tâm không đéo ờ. rồi cứ người nọ dìu tới người kia để bắt vai với nhau để cùng nhau sát cánh nhau để lập thành một cái hội như vậy để người ta trở lại một cái đạo thiên tâm cái cô đó có ý kiến rất hay là vì người ta phải lập những cái nhỏ nhỏ rồi nó từ từ nó phun vào cái chỗ đông lớn đạo đó là người ta người ta kêu cô là truyền giáo tức cái đó đâu có cần đạo đi dạ cái đó cô hay hiểu. cô ai, ai. con xin hết. hồi xưa bên pháp hay bên tây ban nha đó người ta truyền đạo công giáo vô hải ờ, châu đúng không à, mấy người đó ác trong đó này mà mấy người truyền giáo mà lỡ như mà truyền giáo thiên tâm là từ bi nha mà lỡ như người ta chồng con hay chị em á mà người ta không hiểu người ta chửi lại rồi cái mình săn tại mình tự ái mình cái lộn lại lúc đó là đủ thiên tâm à mình cứ từ từ ai đủ duyên người ta hiểu còn mình truyền đó là mình phải có cái công thức là phải chờ đức thầy ngày xuất hiện rồi ngày bắt cho công thức ok những nhà truyền giáo của thiên tâm là phải qua những cái lớp này bài bản này những nhà ngồi thiền phải nhập định khi họ những người mà thông thái họ nhập định được á, thì họ mới hiểu được cái tư tưởng của mỗi người và đồng thời họ có thần thông để cảm hóa một cái đám đông giao cho một cái người đó mà rất là hung giữ chưa từng biết phật nhưng mà cần một vị bổn mạng tự nhiên cũng nhiệt chứ còn bây giờ mình thiên tâm mình mới có 10 đến 7 còn 3 đến 2 còn 1 ra hết được chỉ mong một thôi nó là công cái đời này cha mẹ vui nhưng mà hồi bữa đó đây không có đâu à, mẹ có khen với à, cha cũng khen và nói với con là trên mấy chục triệu nhiều đúng như là hứa Phật như là sẽ là được có một năm năm đó là trên mấy chục triệu trong đó mấy ông đội chỉ cho ông á đạo nhỏ cũng mà đổ đạo là chỗ thầy đạo thì na giáo mà mà không mặc đồ cũng đối chuyện các nhân năng quốc đạo chúng ta thời nay là vì bà niệm thì mà cảm bài cái thứ hai cha ban cho cái tự nữa năm năm lá bài cái lá bài nữa giả không làm thì cười thì trên mặt còn bốn lá bài cái mạng ai là người truyền thừa của ảo sao mạng tại vì lúc đó đất mạng đi vào trời đó thì những người nào làm đạo mà những người truyền thừa ảo đạo đạo là đạo đúng không ai là ông đó thì là mình truyền thừa không rồi vâng những người hôm nay ông thầy đi vào cái bạn kỳ câu nào tôi nói cái đó chưa nói là tôi cũng chưa nói đức thầy là cái bộ tôi là người nói thích cần mấy gì cao đồ mà không thích tôi kêu đức thầy là cái bộ nên ta đổi lại tôi gọi là đức thầy là có quyền đúng không nhưng mà ở đâu dùng cái tiền kiếm biết đâu tôi việc là 112 người đệ tử rồi là chữ của đức thầy là sao mình kia là không đâu mình không dám nói nhưng mà chỉ thế thôi mình nhìn thấy thầy mang thanh từ Phật trùng là mình biết ấm tiếng Việt tự nhiên biết tiếng Việt rồi tới à, sư giải bấm tay rồi đến lúc mở sát cuối cùng là kêu là cậu hai con gì vừa bệnh mà vừa dốt và là quý đức thầy mượn cái xác do là nói thơ nó chân đúng không ủa cái tử hồi đó là nó muốn gì nữa đó không ừ, ừ. nhưng mà cái con người khác họ không bao giờ học được Vậy thì tử vong là chuyện thật sự, nó sẽ 12 người Mượn cái thằng này là ngồi lên những người bạn mới thích đấy đúng không? mà thật sự thì không phải như vậy đó Cả các lớn hầu như là một Đồng thái chịu khổ Lớn lên học rồi có cái lịch sử của cái trái đất này để ra sao để làm cái đạo để sau này lúc chuyện ba nghìn năm sau cái gọi đó là lịch sử của của ờ, cái đạo cả cuộc đời như là bút kính sanh ra giữa trận chiến có đạn bay đạo trời luôn sanh ra luôn á những cái chuyện đó là mấy cái bài bên ờ, đó hay tìm hiểu hồi còn bây giờ mình chỉ nói chuyện tương lai những năm về sau bốn cái bài ấp ai là bảo kiệt lạc ai là quốc kiện hồi vi bằng bài ấp ai là minh dương bài ấp à, một đống bài ấp những cái tin ai cũng nói sao đó đó là thứ của họ cái đó là cái trí tuệ những tư duy của tâm mắt cái não còn những người cao đồ hay đồ sơ căng cao đồ đầu hay là phật tử người chục phần trăm mà không có chấp nhận được gì đối với pháp là gì mà nhảy có thể đẩy đó tự nhiên có cao đồ thì tin mình là vua kiệt hồi quy mình cũng có cao đồ giữ mình nói mình mê tín gì đâu <laughs> không biết ai ai đúng ai sai cả. mỗi người mỗi ý nam mô với đà phật mỗi người mỗi tật nam mô quan thế chí mỗi người mỗi ý nam mô quan thế âm bồ tát mỗi người mỗi khác <laughs> cho nên tùy theo không <laughs> đúng là cao đồ không nhiều cao đồ thì vẫn tin mình lắm tại vì à, thấy tên tánh của mình thì à, giống như à, à, thính yêu á hồi xưa cũng hiền đó không là nửa đời à, lo phải không thính yêu thính yêu á hiền phải không à, giống không không tánh giống không lấy em được không trong lúc mình nhớ chủ này có cái câu thế này đưa Trương Minh Dương bắt tước bắt cướp Túng Nghiêu thì vua Túng Nghiêu Nghiêu là người hiền không phải trong dòng họ hoàng tộc mà được mọi người dạ, dạ, là dạ, vì ông hiền quá không lo cho dân dân đói thì cho no dân khổ thì cho sướng dân không có chỗ ở thì cho mái ấm cho nên tất cả những người này đó từ phát tâm từ cái tâm thiện tâm muốn cứu chúng sanh cho nên ngọc đế ngày mới ba ban tước cậu nói câu cậu là câu gì đó là Trương Minh Dương bắt chước Thú Nghiêu, à. Thú Vũ Nghiêu. Là Đức Thầy nói câu đó. À, nhưng mà con có phải là Thú Nghiêu hay không thì Ờ, mình không biết cũng là bài ấp nhưng con biết con là cơ xương kia ngày xưa tự dương bị con bập dạ, chậm cơ xương cơ, phát như vậy trong cái đời của đời mê đắp kỹ quá à, ờ, dương cái đó tự dương là nhà thương thời nay mấy mấy đại ca mình bệnh sang dương sao cũng tự dương ông nào mấy thời phái mấy cô cẳng cao không như đắp kỹ hồi xưa vậy thương minh dương à, thưa minh dương bác chú thân yêu bác không biết có bắt hay không lúc mà mua núi thiên long sơn năm 2014 chưa dễ dễ quả đồ đốt ở trong cái góc mà chaperon thuốc thuốc trong kia <clears throat> là tính xây chừng năm ngàn cái unit cho người già ở hồi xưa phố hồ sao cũng vấn vừa nghe xong mấy thằng thao thì nó quảng hồn nó phải tính lập đại ban nguyên cái làng việt nam mỹ đây hả là cái thể tâm mình đã có rồi đúng không còn cái chuyện nào thực hành hay không thì từ đây cuối đời nó sẽ thực hành đó mọi người giờ đó ở free tôi nuôi hết hả cái quan trọng là biết sao mình ở gần với tiên với phật tại vì à, cái núi mình là có tiên phật à, xuống lên xuống chơi hoài thì mình ở trong đó mình ở trong đó cái mình đi bộ lên mình tưới cây rồi à, tiên với phật cũng tưới cây chung với mình á rồi mình trồng cái bông nào nó ra hoa đẹp thì tiên với phật sẽ khen ồ oh, cái này là thiên huệ tâm thiên gì gì đó đứa nào trồng là mấy gì biết đúng không ờ, thấy vui không mình chơi với tiên với phật không còn mình mình đi ra viện miêu thao này toàn là quỷ dưới lầu không giờ mình ngồi <laughs> mình ngồi đây mình nói chuyện trên trời ở dưới họ đâu có hiểu bây giờ bước xuống cầu thang này đây họ đâu có biết gì đâu ghê không theo bác thọ phải không bác thọ yeah. Dạ. đưa ra microphone tuốt chứ à, tâm cầm microphone chạy vòng vòng đi chào tất cả các anh chị nha cho em đọc câu này này chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền ấy là trời phật linh thiêng giáng cơ mở đạo khắp miền nước non kính thiên mẹ chiếu cho con số trời đã định không đâu còn. còn bao xa lo sao xây dựng nước nhà bây giờ con tôi hỏi thầy câu nha à, hỏi. các thầy cứ hỏi hoài thôi nhưng mà ai trồng khoai đất này đang ngồi đó nữa à, đó mình à, chuyện mình không biết nhưng mà về mặt đời á mình giỏi thằng mặt đạo à, <laughs> là chuyện à, xử lý kinh tế rồi mình giỏi còn chuyện đạo á mình dốt ở lớp bốn lên đây nói đạo mà hôm nay cũng có mấy chục triệu người tu theo kiểu mình <laughs> chưa giờ bí hả nhưng mà à, hồi xưa hồi xưa có một thằng đức thầy á mình không dám kêu sư phụ nữa tại bị ông kia bắt lỗi đức thầy ông nói á con cứ nghe nói cái lời của con á tuy là à, không có văn hoa nhưng mà vô lòng người là vì con có thật nói thiệt con quan trọng là nói từ cái tâm đừng có nói theo cái ốc của mình cho nên chuyện nói chuyện với chị nhìn thấy không nói là cái tâm mà tâm lấy đâu mà nói chuyện kiểu đó nói sự thật không có biết sợ ai là gì mà cũng không có dám khiêu kích ai hồi xưa có một lần cái mình kêu mấy đại ca mấy đại ca bởi khi nào đại ca mua vé máy bay à, hùng lợi bác phúc bác trọng bác chính đầu hùng lợi mua vé bay thì mình mới về cái mình kêu mấy ông đó đại ca cái bị mấy gì la mất mới được không mấy phải nói chưa nó vậy <laughs> cho nên cái danh từ mình nói cái clip mình lên là mấy gì coi trước từ đây tao không biết có chuyện gì nữa không đó thì nhiều lúc cái tâm mình nói thì vui thôi mình kính nể mấy ông đó mình kêu đại ca mình gì mấy trên cũng không cho nữa cái cốt của mình cao hơn mấy người đó nhiều mình đầu thai mình nhỏ tuổi hơn thôi chứ mình không có đi học nói chuyện không có lưu lót giống như tổ sư đâu đi học nên bị à, bị thần tú gượt giết thôi mười mấy năm á lục tổ hồi nắng á ông đâu có ông đâu biết chữ đâu không làm được cái đạo á Mà giờ thấy thằng tú nhiều ông lục tổ bây giờ cao đồ thì tên con là minh dương còn ở bên kia cũng cao đồ nói con là không có thực tế con không biết ai nói chút nữa mà con chỉ khuyên mọi người cứ đâu vào đó giữ dây an toàn xích beo mấy cái đó là chuyện của à, đức thầy ngày sẽ xuất hiện đừng có nói quá đáng rồi lúc đó khẩu nghiệp à, không có mặt mũi gặp thầy nữa đó rồi gốc dừa à, không có đủ để đụng đầu vô nữa lũi vô gốc dừa tự tử kinh thánh có nói mà dừa đó lại lũi vô gốc chuối thì được chuối đụng vô cái chết làm lỗi là làm lại ông thấy là ở chế độ vật cộng đó ông phải nói chuyện đó nhắc quá đức thầy chưa giờ nói là ngài chấp nhận cái chế độ này mà ông đó ông nói là đức thầy chấp nhận đức thầy thường dạy mình đó là vô thần những gì cộng sản đó, nó không có đồng chí hay là đồng đội hay là bạn bè nó chỉ có vụ lợi và ích kỷ thôi ở trên mấy vị dạy chuyện vậy đó à, cộng sản tức là cộng sản không bao giờ đổi tư tưởng bên trên dạy mình vậy có ông à, cao đầu kia ông nói thôi đức thầy chỉ là tu thôi không có tính theo à, à, à chế độ này hay chế độ cũ hay chế độ phản lại sai luôn nói mà không có căn cứ thọ cái gì chia sẻ không có thọ trời ơi con mà thưa mụ thì bữa nay con thử cái phòng này phải không tại vì mình bị đuổi khỏi núi mình mượn cái phòng này cái phòng này á là để gây uh, cho mấy cái nhà chính trị gia khắp nước mỹ sử dụng phòng này rồi để cho những cái người à, tỷ phú những cái người nổi tiếng nơi gà sử dụng còn mình chỉ lên đây mình qua đây mình lại cha mẹ nó chút xíu rồi phòng này mới thuộc về của hàng sang nhưng mà tạm thời chưa có ai sử dụng mình sử dụng trước cái đến núi á, là mình phải hướng về núi à để cái lo ngoài sân vậy nó vui hơn giống như bữa đi nam cali để lon mà xanh vậy bà con để quá trời độc rồi có ai có cái gì chia sẻ thì cứ nói có người tên là kiên hà quỳnh kiến hỏi anh Thuyên Tuấn Kiệt sắp xếp thời gian đến ba lần để giao duyên với mọi người thật, thật cảm ơn ở một đời này tất cả những người nào thì không phải nói cái này nói thật chứ không phải nói à, gặp được Kiệt thì là trên mấy chục nghìn năm thì mới về trái đất này một lần gắn gặp tại vì tam thiên đại thiên thế giới đi hết hành tinh này tới đi hành tinh nọ muốn huống chi hôm nay làm đầu thai làm người biển thì xuất hiện là một điều lạ cũng giống như thế giới bây giờ đang thay đổi mọi uh, nơi mọi chỗ cả đời sống trong gia đình cũng thay đổi là cũng là điều lạ nên cha mẹ và các chư phật đó, muốn đánh thức lợi tất cả mọi người là phật thành tiên mang sắc hoàn thiện chứ không phải người thường người thường mới sống nổi tới ngày hôm nay đang khổ tả dùng này đâu người thường là ta biết xài tiền còn này mình người ngốc người điên điên cho nên không biết xài tiền có nhiều tiền nó đem ra mua đất đi xây trường xây chùa rồi cho không đâu phải người thường tham sân si là mình không có rồi tham là không có tham nè sân cũng không có nữa sân là đi kiếm tiền ta nghe chứ không phải là <laughs> cái ờ, loại sân ờ, nhẹ nhẹ để mà stop si mê là không có hay hay hề vậy đó đây là có tại vì cái cái dấu thiên tâm này hôm nay mình nói lại nó có từ ờ, của bác thọ đang ngồi đây nè quay bác thọ nè năm 1000 ở trại tù Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh miền Bắc nước Việt năm 1979 thời đó đó là bề trên thấy Trung Cộng sắp sửa tấn công vào Việt Nam bác ngồi đó bác làm thiếu coi con nói có sai không thì lúc đó mẹ với ngài địa tạng với tất cả những a la hán những chư phật đông lắm mà đi xuống đi xuống trại tù của những người tù nhân mấy ông nội này là học sĩ quan đà lạt không là học giỏi đúng không mà tại sao phải bị đài ra ngoài là phải đóng cái màn kịch khổ của cái nước việt mà ở ngoài đó đó người cao đài cũng bị bắt người hòa hảo cũng bị bắt thì ở cao đài hay là hòa hảo họ có chạy cơ thì đầu tiên á, là mấy vị thắng thắng đầu tiên sau đó có những cái cơ cũng giống như thanh nga về ca nè hồ chí minh rồi về nói chuyện rồi rồi đến cái cơ quan trọng nhất đó là phật mẫu thì lúc đó ngài địa tạng đi trước dẫn đường cho mẹ thì mấy chư thiên đi xuống mẹ mới ra cái bài kính thiên đầu tiên cho nhân loại mình đó là bài kính thiên số 1 kính thiên đã chiếu xuống trần con ơi nhớ lấy những lời mẹ khuyên lúc đó là tiện còn đang nằm ở trên à, biển trên chiếc tàu lên đơn nó sắp chết luôn là bị hải tặc nó đang cướp thì trên thì mẹ nhìn xuống cái à, biển nam hải vịnh thái lan thì con mình nó, à, nó sắp chết nhìn ra ngoài bắc thì trung cộng nó sắp sửa tấn công mấy tù nhân thì chết lần chết mòn thì mẹ ra bài kính thiên đó kính thiên đã chiếu xuống trần con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên Nhân sanh quả báo nhãn tiền Luân hồi vay trả truyền miên kiếp người Nhờ duyên được hưởng cơ trời Lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian Tức là vừa đời vừa đạo Rồi đây nắm giữ gian sang Lo cho quốc thái dân an lâu dài Lo cho cơ đạo ngày mai Chúng sanh đã biết ân ai đã truyền Ấy là trời Phật linh thiên Nhắn cơ mở đạo khắp miền nước non Kính thiên mẹ chiếu cho con Số trời đã định không còn bao xa Lo sao xây dựng nước nhà Lo cho bá tánh quan cao cuộc đời thương con mẹ dạy mấy lời rồi đây xử ở thời cơ sở đó là cái bài của mẹ thiệt thì nó ra từ thời đó cho nên đến khi mà năm mỗi một thường thường á mình biết cái dấu thiên tâm này nó có từ năm 79 thì lúc đó đó các chư Phật ở trên đó, mới kêu mấy bác ở trong tù phải mau mau đi kiếm mũ kiếm gỗ để mà làm cái dấu thiên tâm để đeo thì nếu mà so đến thời hôm nay đó chuyện là hậu thế chuyện là được thừa hưởng của những cái bác tiền nhân đó nó phải một mình chuyện mà, mà biết được cái dấu này thì nguyên một cái trại tù là biết cả nghìn người đúng không thì đây cũng làm chứng cái dấu hiệu này có ra đời từ thời đó ở thế gian bây giờ có người lớn tuổi chết có người còn sức khỏe thì bác thọ ngồi đây đó không mà đến khi mà sau này khi kỳ bắt đầu lớn lên ở mỹ một người thanh niên bình thường mình cứ nghĩ mình bình thường nhưng đến khi đức thầy với mấy vị trên trời xuống mới gõ đầu tại lúc đó kiệt xây cái chùa 208 mà tính đi tu bỏ hết tài sản mấy vị nói con không được đi tu nghe con đi tu cái là không xong rồi đó cho nên bây giờ con áo vết là từ đó từ từ đó thời đó, đó mấy vị bắt đầu mới ngồi kể là hết lịch sử con tái sanh lại cái mình mới nhớ ủa tái sanh cũng giống như mấy ngày Rinpoche của tây tạng họ cũng tái sanh thì mấy chị mới nói con là dạng tái sanh xuống đây để làm nhiệm vụ chứ không có được đi tu con mặc áo vàng con là chỉ cái gì nói luôn á mà lúc đó nhất định là đi tu mua chiếc ô còn đậu với bưu định, á rồi xây chùa có nhiêu tiền cho hết lúc đó đồng hồ Rolex có mười mấy cái cho láng luôn cái mấy chục nghìn á rồi vàng cái hộp như là cái nghìn ao cho hết cho cháu khỏe không thích giữ nữa <laughs> thời đó thì à, trở lại cái dấu hiệu này là năm hai năm 1979 đã có ra đời rồi cái gì bắt đầu mới nói à, tất cả đều là cơ vận chấm tạng trình lúc đó đức thầy mới về ngài mới nói luôn ngài mới dạy kêu kiệt phải đọc loại kinh này loại kinh kia mỗi lần đức thầy về là dạy kiệt đọc về kinh điển mẹ thì về nói về gia đình dạy dỗ về cái nhân cách còn à, những vị hùng thiên sông núi như ngài trận đạo nguyễn ông trực nguyễn thái học rồi à, ngài trần quang khải sơn tinh thủy tinh là thần núi ba vì tất cả hùng thiên sông núi có cả ngàn ngàn vị lớn chỉ tiếp xúc cả ngàn người á thì bên nào chính trị thì mấy vị về chính trị dạy bên nào đạo thì đức thầy và các chư phật dạy trong đó có hòa thượng tế công thì thường nói có sáu sư phụ còn bên thì gia đình thì có bên um, ông long dương long mẫu với mấy chị được đó là thật trải dài cho tới ngày hôm nay là năm 22 vậy mà có người nói mình ham làm giáo chủ tôi cũng có ham tôi cũng đeo cái dấu này như mọi người và đồng thời tôi chỉ là người truyền tin nhưng mà phải có một người thông thiên tiếp xúc được cái bài trên mới biết được cái này chứ bây giờ thí dụ như ai mà làm cái dấu này lấy kinh gì đọc người ta nói đạo phật là suy đồi xuống pháp nạn thì có nhưng mà Phật Thích Ca nói á, ai mà làm lợi trên quần thanh ai mà đó là đại tử của ta còn mấy thầy áo vàng bây giờ cũng dùng pháp Phật mà đi ngược không thì từ đó muốn cho thay đổi thích ứng với thời sống á, bề trên á, mới ra cuốn kinh thiên tâm cuốn kinh thiên tâm đầu tiên ra vậy mỗi lần ra vậy thì để lên bàn thờ các chư Phật đều đọc hết à, đọc cái này dài quá ngắn quá sửa đổi là do bề trên sửa đổi nhưng phải bỏ kinh địa mẫu vô phút đầu để cho người ta hiểu mẹ tại vì thờ cha là độc giác thần thiên tâm là mò là chỉ thờ cha thôi thượng đế mình học là học tam đại tạng kinh tới thời tới ngày hôm nay những cái đạo khác hay những cái ấy khác người ta thấy thiên tâm lạ người ta người ta không thích thì người ta có quyền nói là tà hay là quan tưởng hay gì hết nhưng những người đó là những người làm cái việc đau lòng nhất là vì cái cứu không có nổi họ họ sẽ bị mất cái chiếc ờ, lỡ cái chiến thuyền kỳ này á mà cả đời tu tập thì mình khẩu nghiệp rồi mình bị bán rồi mình quay lại không có được đâu á nghe mấy quý vị phải để ý cũng bài Kính Thiên năm 1979 bài Kính Thiên số 1 mẹ ra đời rồi đó hàng tất cả những vị thần ở trên trái đất này và những vị thần ở 36 tầng trời cũng theo cái bài kính thiên đó để mà làm nhiệm vụ của cái thời sàng lọc này thì cái người mà đại diện cho nước Việt tức là vua nước Việt đó, ngày trận đạo thì có một lần thường Tết đó, thì cha mẹ thì mấy vị thần đó, là chầu cha bá không cái cách của các vị cũng y như của thế gian mình thôi họ cũng như một triều đình vậy đó cha cũng như là vua phải không rồi mấy vị phật cũng giống như quân sư về chữ nghĩa rồi mấy vị thần của thế gian thì về chuyện ờ, của mình thấy